Trường lão Thích Thông Lạc thuyết giảng. Trưởng lão Thích Thông Lạc. Xin thầy quan hỷ chỉ dạy rõ cho con được thông hiểu, làm cho con đường của đạo Phật sáng thêm. À, tổ và các thiền sư nói <coughs> nói rằng sinh như à, đắp chăn mùa đông tử như cởi chiếc áo mùa hạ à, cho nên họ giàu ra sinh tử độ chúng sanh tự tại không sợ cực khổ như vậy phật với tổ khác nhau như thế nào ở đây con thấy rõ ràng người ta nói cái lý luận là như vậy chứ thầy thấy ông thầy ông tổ nào mà khi mà chết thầy thấy sao ông đau ông rên quá trời <laughs> có ông nào mà không rên đâu họ nằm trên giường bệnh à, đôi ba tháng hoặc là một năm hai năm nhất là những vị mà đã bán thân thì các con thấy khi chết thì mê muội không còn biết mà trước đó thì cái tay nó bại hết một thân ngờ người không đưa lên được đi đái đi tiểu đi giải bằng cách là người ta phải đặt cái bô vào rất là khổ sở cho cái sự rất là khổ cho cho một cái gì đó thế mà họ nói họ như đắp chăn bông ở trong mùa hạ trời ơi đã chăn bông gì mà được các con thấy tưởng tượng một cái người mà bán thân họ nằm liệt hai cái chân đi không được ngồi trên cái xe lăn thử hỏi bây giờ họ đi cầu làm sao có khổ không các con bây giờ thầy nói bây giờ chúng ta nè đau chỉ đơn sơ thôi chỉ là thần kinh tọa cái chân chúng ta bị nhức từ trên này dưới này à, mà khi mà chúng ta ngồi đi cầu xuống nó đau nhức buốt như thế này chúng ta ngồi được không ngồi có yên khi mà chúng ta ngồi cầu có yên không đau khổ vô cùng chứ đâu phải dễ vì vậy đừng nói chi mà cái chuyện đắp chăn bông được đâu có chuyện đi ra vào sân tử mà đắp chăn bông mà như cổi áo mùa à, cổi chiếc áo mùa hạ được đừng có nói chuyện đó là cái lý luận nhưng mà sự thật trước cái cảnh mà đau khổ trước cái cảnh mà sanh tử thầy thấy ông nào cũng mặt mày tái mét hết chứ đừng có nói không có sợ điều là nói là một nói chứ còn không có ông nào tự tại tự tại khi nào người ta nhập tứ thiền người ta không sợ nghĩa là người ta làm chủ được cái sống chết của cái thân người ta không sợ như bây giờ các con chưa làm chủ các con sợ lắm tới chừng đó các con biết nó giật méo miệng bên này méo miệng bên kia nằm lên ngồi xuống các con thấy những người mà chết chưa nghĩa là vừa nằm xuống về đỡ nằm xuống cái bắt buộc phải đỡ vậy kêu là tăng trở đó rồi đỡ vậy chưa có gì được mà không biết ở trong cái người người đó nó ra sao thầy cũng chẳng biết nó khổ sở như thế nào đỡ vừa đỡ biểu để nằm xuống nó làm như khó chịu quá mà nằm xuống chưa được nằm thì bắt đầu đỡ dậy đỡ dậy chịu không nổi lúc trăn trở các con các con có nuôi người bệnh đau sắp chết các con mới biết được cái tình trạng lúc bây giờ chết rất khổ